thì các bạn phải ôn lại bảng nhân 6. Đây các bạn phải nắm được hết hết những hết bảng nhân 6. Đây 6 nhân 1 bằng 6. Đúng không các bạn? 6 nhân 2 bằng 12. 6 nhân 3 bằng 18. 6 nhân 9 bằng 54. 6 nhân 8 bằng 48. 6 nhân 7 bằng 42 6 nhân 4 bằng 24 6 nhân 5 bằng 30 6 nhân 6 bằng 36 0 nhân 6 bằng 0 6 nhân 0 bằng 0 6 nhân 10 bằng 60 Chúng ta đã làm xong bài 1 là tính nhẩm Tiếp đến bài 2 Mỗi túi có 6 kg táo Hỏi 3 túi như thế có tất cả bao nhiêu kg kg táo Là táo 3 túi như thế có tất cả là Chúng ta lấy 6 nhân cho 3 6 nhân cho 3 bằng 18 kg Đếm số 18 kg Là đếm thêm Tiếp đến bài 3 là đếm thêm 6 rồi viết số thích hợp vào dưới mỗi vạch của tia số. Đây, bài này rất là dễ luôn đúng, đúng không các bạn? Rất dễ. Là bài này có chúng ta cộng thêm 6 vô. Này. 0 6 đây là 12 18 10 24 30, 36, 42, 48, 54, 60 Nếu như các bạn thấy nếu như cộng thì chúng ta có một cách khác là chúng ta chúng ta nhân 6 nếu như thấy những cái tia chia số này đúng với những cái kết quả của bảng nhân 6 thì chúng ta ghi vào đây viết số 4 viết số thích hợp vào ô trống À 6 nhân 3 bằng 6 nhân 2 cộng Cộng mấy các bạn? Cộng 6 C B 6 nhân 5 bằng 6 nhân 4 cộng 6 Đây C 6 nhân 9 bằng 6 nhân 8 cộng 6 D 6 nhân 10 bằng 6 nhân 9 cộng 6 đây, mình đã làm xong bài 17 Tiếp đến là bài 18 Trang luyện tập Này thì các bạn phải thuộc bản nhân 6, bản nhân 7, bản nhân 8, bản nhân 1, nhân 2, nhân 5 4 Đây, ở đây mình gồm Đây thì có 5 phần Phần 1 là tính nhẩm Phần 2 là tính phần 3 là giải đố, phần 4 là viết chiết số thích hợp vào chỗ chấm. Phần 5 là nói các điểm để được hình có 6 cạnh. Đây, rồi chúng ta bắt đầu làm thế nào? 6 nhân 2 bằng 6 nhân 2 bằng 12. 6 nhân 4 bằng 24. 6 nhân 6 bằng 36 nhé các bạn. Rồi, 6 nhân 5 bằng 30 thì 5 nhân 6 sẽ bằng 30. 6 nhân 3 bằng 18, 6 nhân 5 bằng 30, 6 nhân 7 bằng 42, 6 nhân 4 bằng 24, 4 nhân 6 sẽ bằng 24. 6 nhân 8 bằng 48, 6 nhân 9 bằng 54, 6 nhân 10 bằng 60, 3 nhân 6 bằng 18, 6 nhân 3 bằng 18, 6 nhân 1 bằng 6 1 nhân 6 bằng 6 0 nhân 6 bằng 0 2 nhân 6 bằng 12 6 nhân 2 bằng 12 Rồi chúng ta đã xong bài 1 Tiếp đến bài 2 là A 6 nhân 3 6 nhân 4 cộng 30 bằng 6 nhân 4 bằng 24 24 cộng 30 bằng 54 B 6 nhân 8

Đây, chúng ta đã làm xong bài 2 Tiếp đến bài 3 là giải đố 3. Mỗi nhóm có 6 học sinh hỏi năm nhóm như thế có bao nhiêu học sinh? Số học sinh 5 năm nhóm như thế có là 6 nhân 5 bằng 30 học sinh Đáp số 30 học sinh Đây. 4. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm A 18, 24, 30, 36, 42 Thì ra 48, 54, 60 Đây các bạn có biết là bảng bảng nhân mấy không? Uhm, là bảng nhân 5 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 Đây, vào bài 5 Bài 5 này rất là dễ chỉ nói các điểm để được hình có 6 cạnh mà thôi đây các bạn thử nhìn đi đây có phải 6 cạnh không rất dễ luôn mình đã làm xong bài 18 và bài 17 18 17 Rồi, nếu như các bạn có thắc mắc gì Hãy để lại lời nhắn dưới phần bình luận Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau và nhớ đăng ký, share cho bạn bè cùng học nhé. Bye bye!